khoa Nông nghiệp và Tài nguyên Môi trường Trường Đại học Đồng Tháp được thành lập vào tháng 11 năm 2020 trên cơ sở chia tách và đổi tên từ khoa Kỹ thuật Công nghệ trước đây. Khoa Nông nghiệp và Tài nguyên Môi trường hiện đang đào tạo 4 chuyên ngành trình độ đại học gồm khoa học môi trường, quản lý đất đai, nuôi trồng thủy sản và nông học. Đội ngũ giảng viên của khoa giỏi chuyên môn, giàu kinh nghiệm thực tế, đáp ứng công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học ở các lĩnh vực thuộc nhóm ngành nông nghiệp và tài nguyên môi trường. Cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại, phục vụ tốt yêu cầu giảng dạy và học tập của sinh viên với các phòng thí nghiệm phân tích về môi trường đất, nước, không khí, phòng thí nghiệm vi sinh, phòng thí nghiệm sinh học, phòng thí nghiệm thủy sản và phòng đo đạc bản đồ và khoa học đất. Hiện tại, khoa đang xây dựng đề án thành lập trại thực nghiệm nông nghiệp và tài nguyên môi trường nhằm đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo và hợp tác quốc tế Cán bộ, giảng viên khoa nông nghiệp và tài nguyên môi trường, hàng năm đã công bố nhiều công trình khoa học trên các tạp chí chuyên ngành trong nước và quốc tế, thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở, cấp bộ, cấp tỉnh, chuyển giao công nghệ cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh trong và ngoài tỉnh. Trong giai đoạn khảo sát, đội ngũ giảng viên cơ hữu của ngành đã thực hiện 4 đề tài cấp bộ, 9 đề tài cấp cơ sở, xuất bản 96 bài báo, trong đó có đến 20 bài báo quốc tế uy tín. Bên cạnh đó, kết quả nghiên cứu khoa học của sinh viên cũng đạt được những thành tích rất đáng ghi nhận với 6 đề tài cơ sở, 14 bài báo khoa học. Đặc biệt, trong năm 2021 có một đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên lớp khoa học môi trường 2017 đã đạt giải ba cấp trường và giải khuyến khích Eureka. Công tác tuyển sinh được duy trì ổn định qua các năm với các lớp hệ chính quy, liên thông, vừa làm vừa học được đào tạo tại trường và liên kết đào tạo tại các địa phương như Vĩnh Long, thành phố Cần Thơ và Tây Ninh. Bộ môn khoa học môi trường là một trong bốn bộ môn của khoa tài nguyên và môi trường, được thành lập vào năm 2006. Bộ môn đảm nhận nhiệm vụ giảng dạy, đào tạo kỹ sư chuyên ngành khoa học môi trường trình độ đại học. Bộ môn có 7 giảng viên, viên chức có nhiều kinh nghiệm trong giảng dạy và nghiên cứu khoa học lĩnh vực môi trường. Số lượng giảng viên cơ hữu tham gia giảng dạy của ngành là 15 giảng viên, bao gồm một phó giáo sư, 4 tiến sĩ, 10 thạc sĩ, Bên cạnh đó, còn có sự tham gia giảng dạy của các chuyên gia lĩnh vực môi trường trong và ngoài tỉnh. 100% cán bộ giảng dạy đều có trình độ sau đại học. Bộ môn khoa học môi trường được trang bị phòng thí nghiệm phân tích môi trường, phòng thí nghiệm vi sinh vật, phòng thí nghiệm sinh học, phòng thí nghiệm hóa học để phục vụ cho công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học. Đồng thời, khoa và bộ môn còn liên kết với các cơ quan ban ngành, công ty tư vấn môi trường, cơ sở sản xuất kinh doanh có thực hiện công tác quản lý môi trường trong và ngoài tỉnh để hợp tác trong đào tạo và nghiên cứu. Ngành khoa học môi trường trang bị cho sinh viên những kiến thức về khoa học tự nhiên và khoa học xã hội, đặc biệt là các kiến thức chuyên sâu, đa dạng về khoa học môi trường, các kỹ năng quản lý, nghiên cứu và thực hiện các chương trình, dự án về môi trường có kỹ năng phân tích, đánh giá tác động môi trường đến các hoạt động kinh tế, xã hội, tham gia quy hoạch, đề xuất các giải pháp cho công tác bảo vệ môi trường, tài nguyên thiên nhiên và các vấn đề về kiểm soát ô nhiễm, thích ứng với biến đổi khí hậu, góp phần phát triển bền vững kinh tế, xã hội. Ngoài ra, một phần không thể thiếu trong chương trình học là khối kiến thức về luật và chính sách tài nguyên môi trường để đảm bảo sinh viên ra trường có đầy đủ hành trang phục vụ tốt cho công việc, thực hiện triết lý giáo dục của nhà trường, kiến tạo, chuyên nghiệp, hội nhập, khoa nông nghiệp và tài nguyên môi trường, không ngừng đẩy mạnh đào tạo gắn kết với thực tiễn, đưa thực tế vào môn học bằng nhiều hình thức đa dạng, nhằm đảm bảo cung cấp nguồn nhân lực có kiến thức và kỹ năng tốt, có tư duy sáng tạo, khả năng thích ứng cao, có đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm xã hội trong lĩnh vực tài nguyên và bảo vệ môi trường từ năm 2015 đến nay, tỷ lệ sinh viên ngành khoa học môi trường tốt nghiệp trung bình đạt trên 80%. Tỷ lệ có việc làm trong 2 năm gần đây như năm 2018 chiếm 83,4%, năm 2019 chiếm 93,5%. Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể đảm nhận công việc tại những vị trí như chuyên viên ở các cơ quan quản lý nhà nước về tài nguyên môi trường, như các phòng tài nguyên, sở tài nguyên và môi trường, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, các trung tâm tư vấn, chuyển giao công nghệ, giảng dạy ở các cơ sở giáo dục hoặc cán bộ kỹ thuật, nhân viên ở các công ty, doanh nghiệp về môi trường, cảnh sát môi trường, vân vân. Sinh viên sau khi ra trường có thể tiếp tục nâng cao trình độ chuyên môn tại các đơn vị đào tạo sau đại học. Có thể kể đến một số cựu sinh viên thành đạt như anh Nguyễn Hữu Lý, Chi cục Bảo vệ Môi trường tỉnh Đồng Tháp, anh Ngô Huỳnh Phương, giảng viên trường cao đẳng công nghiệp Huế, anh Nguyễn Thành Nhã, trưởng phòng hành chính, chi cục kiểm lâm tỉnh Đồng Tháp, anh Võ Văn Gọn, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại dịch vụ Đồng Thắng, anh Nguyễn Tấn An, phó tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thủy sản Phát Tiến, vân vân là minh chứng cho kết quả đào tạo của khoa nói chung và ngành khoa học môi trường nói riêng. Với những vấn đề về môi trường như hiện nay, đặc biệt là biến đổi khí hậu đang ngày càng được quan tâm, ngành khoa học môi trường chắc chắn sẽ là một ngành học phát triển với cơ hội nghề nghiệp ngày càng rộng mở. Tập thể cán bộ, giảng viên khoa nông nghiệp và tài nguyên môi trường trường Đại học Đồng Tháp sẽ luôn đồng hành và nhiệt tình hỗ trợ bạn trong suốt quá trình học tập tại đây.